Vọng cổ, anh về trong mơ Tác giả Nhật Chính Trình bày Cẩm Vân 有一。 nên chồng nên giờ em có ngờ đâu tình rơi vào gian vợ cứ biệt sanh ly cách chờ đến muôn đời sau đời con kiếp nhãn hồng lệ rơi